Hai ơi, vậy đi sáng rồi. Ủa, sáng rồi hả? Vậy ừ. đi học thôi. Đi học cái gì mà đi học hôm nay lễ mà. Ủa, nay lễ hả? Trời ơi, lại nghỉ học nữa rồi. Ôi, nhớ hành lang của lớp 99 quá đi. Hành lang lớp 99 ư. Ừ. À, hai hôm nay anh hai cô vừa bài hành lang cũ đi. Hành lang cũ hả? Ừ, được đó. hành lang cũ thôi nào làm sao quên hành lang ngày nắng và gió làm sao quên bóng mai đi ngang đó giọng nói người vẫn còn đấy mà sao em xa nơi này em giờ đây vui tình nhân mới tôi ngồi đây men say tình tôi với tiếng đàn tôi buồn trong đêm trường gió thổi vi vu nắng lên qua ô cửa trời sau quên hành lang ngày nắng và gió hãy cho mình một like, một share, một subscribe nhé. Bye bye!